Tài liệu 365 sưu tầm, tổng hợp và chất lọc những bài văn mẫu hay nghị luận xã hội về tác hại của thuốc lá. Xin gửi tới quý độc giả và các em học sinh tham khảo. Mẫu số 1. Thói quen hút thuốc lá giường như đang ngày càng phổ biến hơn trong xã hội hiện nay. Mặc dù hiểu rõ về tác hại của thuốc lá, nhưng đại bộ phận đa số là nam giới đều khó có thể bỏ được thói quen hút thuốc này trong những năm gần đây việc hút thuốc lá bị xã hội coi như một vấn nạn bởi vì nó diễn ra ở mọi lúc mọi nơi từ những nơi công cộng như công viên trung tâm thương mại trường học đến những nơi riêng tư như ở trong gia đình đặc biệt hiện nay không chỉ những người đàn ông trưởng thành hút thuốc mà ngay cả phụ nữ hay thanh thiếu niên lượng người hút thuốc cũng đang tăng lên họ hút thuốc có thể vì muốn giảm stress căng thẳng trong công việc nhưng cũng có những bạn thanh thiếu niên hút chỉ vì muốn chứng tỏ mình sành điệu và chịu chơi hút thuốc lá có hại rất lớn đối với bản thân người hút cũng như những người xung quanh trong thuốc lá có chứa thành phần nicotine là một chất gây nghiện vậy nên nhiều người lúc ban đầu chỉ hút thử hút chơi nhưng sau dần lại thành thói quen khó bỏ trong thuốc lá có những thành phần như ammoniac chất ggt là nguyên nhân chính gây ra các bệnh về tim mạch phổi và hệ hô hấp nếu hút thuốc trong thời gian dài và liên tục có thể dẫn tới các bệnh ung thư phổi ung thư vòm họng theo nghiên cứu hiện nay hút thuốc cũng là nguyên nhân giảm tuổi thọ của con người không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới người hút khói thuốc còn ảnh hưởng gián tiếp tới những người xung quanh người ta gọi đó là hút thuốc lá thụ động những người xung quanh mặc dù không trực tiếp hút thuốc nhưng lại gián tiếp người khói thuốc việc người gián tiếp như vậy cũng gây ra những tác hại nghiêm trọng như đối với người trực tiếp hút thuốc vậy hiện nay có rất nhiều biện pháp tuyên truyền đưa ra nhằm giảm thiểu số lượng người hút thuốc lá trên các phương tiện thông tin truyền thông của nước ngoài người ta đã quá quen thuộc với câu nói bueno by có ý nghĩa rằng nếu bạn mua thuốc lá bây giờ thì sau này bạn sẽ phải trả giá cho hành động của mình bằng chính sức khỏe của bạn ở việt nam trên những bao bì thuốc lá cũng có in những dòng chữ khuyến cáo. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe kèm theo đó là những hình ảnh về người bịu thư phổi, rụng răng, gầy còm do hút thuốc lá, nhằm khuyến cáo người mua tác hại nghiêm trọng của thuốc lá từ đó giảm thiểu người hút thuốc lá. Những hành động thiết thực như vậy đã đem lại những kết quả tích cực khi mà có tới 70% người nghiện thuốc lá đều mong muốn có thể cai được thuốc lá. Mặc dù việc cai thuốc lá là vô cùng khó khăn, bởi khi mới bỏ thuốc cảm giác trong người sẽ rất khó chịu, bứt rứt không yên, miệng nhạt nờ hưng với sự nỗ lực và quyết tâm bỏ thuốc của bản thân. Người nghiện thuốc có thể ngậm một chiếc kẹo cao su hoặc đi làm những việc mình yêu thích như chơi thể thao, nghe nhạc, đi dạo để quên đi cơn thèm thuốc. Vì một xã hội lành mạnh, vì sức khỏe của cộng đồng, mỗi người chúng ta hãy chung tay góp sức nói không với thuốc lá, cùng nhau tuyên truyền, cùng nhau nhắc nhở khuyên nhủ nhau nói không với thuốc lá từ đó sẽ giúp cho người thân và mọi người xung quanh có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tài liệu 365 sưu tầm, tổng hợp và chất lọc những bài văn mẫu hay nghị luận xã hội về tác hại của thuốc lá. Xin gửi tới quý độc giả và các em học sinh tham khảo. Mẫu số 2 Kể từ khi xuất hiện, thuốc lá đã trở thành một trong số những hiểm họa chính gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe và cuộc sống của con người với những thành phần độc hại thuốc lá có ảnh hưởng vô cùng tiêu cực đối với chúng ta và sự phát triển của xã hội theo nghiên cứu khoa học thành phần cấu tạo của thuốc lá có chứa nicotine đây là hoạt chất có tính gây nghiện cực cao và ảnh hưởng xấu đến người dùng thông qua việc chi phối và tác động trực tiếp đến hệ thần kinh khiến người sử dụng dần lệ thuộc vào thuốc nicotine cũng là một trong những thành phần chính của ma túy thuốc phiện thuốc lắc những chất độc âm thầm dẫn con người đến với cánh cửa của tử thần một thực trạng đáng buồn là hiện nay tỷ lệ người hút thuốc lá luôn ở mức cao và báo động bất chấp việc tác hại của nó được in ấn ngay trên bao bì sản phẩm người sử dụng vẫn không mảy may quan tâm đến hình ảnh những lá phổi đen xì vì khói thuốc những lời cảnh báo hút thuốc lá có hại cho sức khỏe hoặc hút thuốc lá là nguyên nhân dẫn đến ung thư phổi theo thống kê thuốc lá là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến những căn bệnh nguy hiểm như viêm phổi ung thư phổi nhồi máu cơ tim ung thư tuyến tụy bởi trong khói thuốc có chứa hơn 50 hoạt chất gây ung thư. Trong số đó có những chất vô cùng nguy hiểm như nicotine, gây tăng nhịp đập của tim, hắc ín, nhựa thuốc lá, benzen, chất gây ung thư thường được sử dụng để điều chế thuốc trừ sâu bọ. Đặc biệt, khói thuốc không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người sử dụng mà còn là mối nguy hại đe dọa sức khỏe của những người xung quanh có biết bao đứa trẻ đã ra đời với các căn bệnh liên quan đến đường hô hấp chỉ vì trong thời gian mang thai người mẹ hít phải khói thuốc từ thói quen hút thuốc lá của những ông bố vô tâm có biết bao người phụ nữ dù chưa bao giờ hút thuốc nhưng cũng nhiễm những căn bệnh hiểm nghèo do ảnh hưởng từ khói thuốc của người chồng như vậy dù không trực tiếp hút thuốc nhưng việc hít phải khói thuốc thụ động cũng gây ra những hậu quả khôn lường đối với sức khỏe của toàn cộng đồng để ngăn chặn ảnh hưởng tiêu cực của thuốc lá việc in ấn những thông tin cảnh báo về tác hại của thuốc lá đã được áp dụng trên bao bì sản phẩm những tấm biển no smoking cũng được sử dụng phổ biến tại không gian công cộng như bệnh viện công viên tuy nhiên những giải pháp này vẫn chưa đưa lại những hiệu quả như mong đợi bởi trong xã hội vẫn luôn tồn tại những con người vô tâm thờ ơ với chính sức khỏe của bản thân và gián tiếp hủy hoại sức khỏe của những người thân xung quanh họ bị đánh lừa về khoái cảm bởi nicotine là một hóa chất gây nghiện dẫn đến việc lạm dụng thuốc lá như một phương pháp để giảm căng thẳng mệt mỏi và kích thích sự tỉnh táo của hệ thần kinh đặc biệt tình trạng hút thuốc lá lại diễn ra phổ biến ở tầng lớp học sinh sinh viên bởi tâm lý đua đòi học theo bạn bè xem việc hút thuốc là minh chứng của sự trưởng thành những tác hại tiêu cực mà thuốc lá gây ra đã đặt ra bài toán về vấn đề phòng và chống lại khói thuốc để làm được điều này trước hết chúng ta cần tuyên truyền phổ biến sâu rộng hơn nữa về ảnh hưởng của thuốc để nâng cao ý thức của con người đồng thời giảm tỷ lệ người hút thuốc bằng việc áp dụng và đẩy mạnh các phương pháp hỗ trợ cai thuốc từ bỏ thói quen sử dụng thuốc lá qua những gì đã phân tích ta có thể thấy được những hiểm họa khôn lường mà khói thuốc gây ra là học sinh chúng ta cần góp sức vào cuộc chiến chống lại khói thuốc bằng việc không sử dụng thuốc lá và nhắc nhở những người xung quanh về tác hại do thuốc lá gây ra. Tài liệu 365 sưu tầm, tổng hợp và chất lọc những bài văn mẫu hay nghị luận xã hội về tác hại của thuốc lá. Xin gửi tới quý độc giả và các em học sinh tổng hợp và chất lọc những bài văn mẫu hay nghị luận xã hội về tác hại của thuốc lá. Xin gửi tới quý độc giả và các em học sinh tham khảo. Mẫu số 3. Cả thế giới đang lo âu về nạn AIDS, chưa tìm ra giải pháp thì lại xuất hiện nạn thuốc lá. Có thể nói rằng bên cạnh các tệ nạn khác, thuốc lá đã gây ra tác hại rất lớn đối với đời sống con người. Hút thuốc lá ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người. Hút thuốc lá có thể gây ra bệnh về phổi, gan, tim, khoa học và thực tế đã chứng minh rằng nếu một người hút thuốc lá thường xuyên trong vòng nhiều năm thì tuổi thọ sẽ giảm đi rất nhiều so với những người không hút thuốc lá. Vì sao vậy? Trong thuốc lá có cô dễ gây nghiện, khu hút có thể nó kích thích sự hưng phấn cho người hút, nhưng nó lại gây ra tác hại rất lớn. Nó làm thành màng đen bao lấy phổi, hút càng nhiều thì diện tích màng đen càng lớn gây bệnh cho người hút. Không chỉ cá nhân người hút mà hút thuốc thì người gần anh cũng hít phải khói độc, vợ con, những người xung quanh cũng bị nhiễm độc cũng đau tim mạch viêm phế quản ung thư đặc biệt người hít phải khói thuốc còn có khả năng bị bệnh cao gấp 10 lần người hút thuốc hút thuốc cạnh một người đàn bà có thai quả là một tội ác nạn hút thuốc ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế mỗi người và nền kinh tế xã hội một người mới bắt đầu làm quen với thuốc lá có thể hút rất ít không tốn là bao nhưng thuốc lá rất dễ gây nghiện nên số lượng và số lần hút sẽ tăng lên một cách nhanh chóng vì vậy số tiền đáng lẽ một người chồng cha mẫu mực phải lo cho gia đình một cậu thanh niên dành quyên góp đồng bào lũ lụt thì lại nướng và hút thuốc lá thật tai hại đặc biệt trên phong bì ngoài bao thuốc nào cũng có ghi hút thuốc lá có hại cho sức khỏe nên việc nhập khẩu thuốc lá với thuế quan rất đắt ảnh hưởng đến nền kinh tế cả nước do vậy có thể nói thuốc lá làm nền kinh tế cá nhân cả nước và cả thế giới thiệt hại nhiều thanh niên trong đó có cả nữ ngày nay muốn tỏ vẻ ta đây là người lớn lên mặt đàn anh đàn chị bèn tìm đến thuốc lá họ coi lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc lá trên tay mới là dân sành điệu suy nghĩ vậy thực là nguy hiểm quả thuốc lá đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhân cách con người bố và anh hút chú bác hút không những đầu độc con em mà còn nêu gương xấu một điều đáng chê trách của nền điện ảnh việt nam và cả thế giới là những chiến sĩ cảnh sát mẫu mực nhất những cán bộ được yêu kính nhất trước một vấn đề đau đầu cần suy nghĩ để tìm hướng giải quyết thì lại trầm ngâm cùng điếu thuốc điều đó càng khuyến khích việc hút thuốc lá tệ nạn thuốc lá không chỉ giới hạn trong phạm vi của nó từ điều thuốc đến cốc bia đến ma túy thực là khoảng cách không xa mấy mọi tệ nạn dường như đều có thể mở đầu bằng điếu thuốc thuốc lá môi trường ngỡ không liên quan đến nhau nhưng thực ra có liên quan mật thiết đến nhau hút thuốc lá khói thuốc lá làm ô nhiễm môi trường bên cạnh khói nhà máy khói xe cộ khói thuốc lá hủy hoại môi trường sống ảnh hưởng đến sức khỏe con người vì những tác hại ảnh hưởng đến sức khỏe kinh tế nhân cách đời sống con người như vậy nên mỗi cá nhân cộng đồng toàn thế giới cần phải tích cực chống việc hút thuốc lá không chỉ là lời nói khẩu hiệu suông mà ai cũng phải tự ý thức thực hiện bằng hành động người người nhắc nhở nhau nhà nhà nhắc nhở nhau nếu tất cả cùng đồng tâm hiệp lực không hút không mua không bán thuốc lá tầm tổng hợp và chất lọc những bài văn mẫu hay nghị luận xã hội về tác hại của thuốc lá xin gửi tới quý độc giả và các em học sinh tham khảo. Mẫu số 4. Hiện nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng, những tác hại của thuốc lá liên tục được cập nhật bởi những hiểm họa mà nó gây ra cho cuộc sống con người có thể nói đã ở mức báo động. Tuy nhiên, không phải ai cũng quan tâm đến vấn đề này, đặc biệt những người đang hút thuốc thường chật lưỡi cho rằng chuyện biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Điều đó thực sự trở nên nguy hiểm vì nếu chính những người hút thuốc không có kiến thức sơ đẳng về tác hại của thuốc lá họ sẽ vô tình gây ảnh hưởng không chỉ đến sức khỏe của mình mà còn tới những người xung quanh và môi trường sống. Bài viết sau đây xin được bổ sung những kiến thức còn thiếu hụt mà những người hiện đang sử dụng thuốc lá chưa quan tâm đến, đặc biệt đối với lứa tuổi học đường đây sẽ là những kiến thức hành trang cần thiết đối với các bạn trước ngưỡng của cuộc sống với những cám dỗ khó vượt qua, trong đó có thuốc lá. Hút thuốc lá là có hại, nhưng bằng những con đường nào chúng ta có thể viết được nhiều cuốn sách nói về những tác hại của thuốc lá nhưng ở đây chúng ta chỉ có thể đề cập trong phạm vi nhỏ nhưng trước tiên tôi muốn cảnh báo các bạn hãy hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh nếu không bạn sẽ bị ngất đấy có rất nhiều con đường mà thuốc lá có thể làm hại bạn hút thuốc lá nhai cao với lá thuốc lào hít thở khói thuốc lá từ những người quanh bạn Thuốc lá gây tử vong cho 3 người trong tổng số 10 người chết vì bệnh tim và 9 trong số 10 người chết vì bệnh ung thư phổi. Hút thuốc là nguyên nhân dẫn đến bệnh khí thùng. Khí thùng là bệnh mà các bọc khí trong phổi bị phá hủy dần dần, gây khó khăn cho quá trình hô hấp. Người bị bệnh sẽ có cảm giác vô cùng khó chịu khi hô hấp. Hầu hết nguyên nhân của bệnh này là do hút thuốc lá. Hút thuốc là nguyên nhân ung thư miệng và họng. Hút thuốc là nguyên nhân chủ yếu của căn bệnh ung thư, bao gồm ung thư miệng và họng. Căn bệnh này làm cho những sinh hoạt hàng ngày của bạn như ăn uống, giao tiếp trở nên khó khăn, trầm trọng hơn nó dẫn tới những biến dạng vĩnh viễn nơi miệng và họng. Hút thuốc là nguyên nhân của bệnh hoại tử. Thuốc lá là tác nhân quan trọng phá hoại các mạch máu, cản trở quá trình lưu thông máu của bạn. Hút thuốc còn dẫn tới tình trạng đông máu, nhiễm độc máu và bệnh hoại tử. Từ đó, phá hủy hoàn toàn đôi bàn chân. Nếu như bạn hút thuốc lá trước tuổi 18, phổi của bạn sẽ không phát triển và bị co lại, dẫn tới những vấn đề về hít thở và rủi ro bệnh tật sau này những người hút thuốc lá chịu rủi ro cao hơn những người không hút thuốc khi bị những khối u trong hệ tiêu hóa và những vấn đề kinh niên về đường ruột thêm vào đó những người hút thuốc lá mắc những bệnh này khó điều trị hơn và rủi ro bị mắc lại cùng cao hơn hút thuốc sẽ làm tăng rủi ro bệnh loãng xương hút thuốc làm giảm khả năng lưu thông của máu trong cơ thể tăng nhịp tim và làm suy giảm sức khỏe của bạn chất phụ gia nicotine có trong thuốc lá đương nhiên sẽ làm cho bạn xấu hơn bởi ngón tay và răng của bạn sẽ bị vàng hơi thở có mùi hôi và chóng có nếp nhăn không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người hút thuốc khói thuốc là còn là mầm móng đặc biệt nguy hiểm đối với những người không hút thuốc nhưng phải sống trong môi trường có khói thuốc lá họ phải chịu rủi ro cao hơn hoặc bị mắc các bệnh kinh niên và cấp tính về họng tai và trí tuệ cũng như sức khỏe thể chất bị ảnh hưởng phụ nữ có thai mà hút thuốc sẽ chịu rủi ro bị sảy thai cao hơn sinh con nhẹ cân hoặc con bị ốm tử vong trẻ sơ sinh của những người cha hút thuốc trong những tháng trước và trong thời gian mang thai của người mẹ có nguy cơ gấp đôi bị hở hàm ếch, bạch cầu và chịu mức rủi ro bị ung thư não cao hơn tới 40% so với những trẻ em có cha không bao giờ hút thuốc. Với những tác hại khủng khiếp như trên, tại sao thuốc lá vẫn được tiêu thụ mạnh đến vậy? Thực tế các công ty sản xuất thuốc lá đã tung ra những phương thức quảng cáo lừa bịp để người sử dụng có những cái nhìn sai lệch về thuốc lá. Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều loại thuốc lá mang nhãn mác phương Tây, nhiều người cứ nghĩ rằng người phương Tây hút thuốc nhiều. Thực ra không phải như vậy. Tại Hoa Kỳ và Canada, tỷ lệ người hút thuốc lá đang giảm một cách nhanh chóng. Ở nhiều nước phương Tây, giờ đây việc hút thuốc lá ở những nơi công cộng như nhà hàng, bệnh viện và trường học là phạm pháp. Vì thuốc lá đang bị tẩy chay tại những nước này, các công ty thuốc lá đã để mắt tới những nước đang phát triển như Việt Nam. Nhiều người Việt Nam đã bị mắc bay quảng cáo do các công ty thuốc lá này cài đặt. Bạn nghĩ gì về nghịch cảnh đó? Các công ty thuốc lá muốn chúng ta tin rằng hút thuốc là cao sang. Thực ra hút thuốc là một thói quen của người nghèo. Người nghèo dễ dẫn tới hút thuốc nhất và cũng là người có ít khả năng tiền bạc để mua thuốc nhất. Số tiền mà người ta dùng để mua thuốc lá thay vì mua những đồ vật cần thiết cho cuộc sống là mối hiểm họa nghiêm trọng tới tài sản của mình và gia đình tiền tiêu tốn vào thuốc lá thay vì những thứ cần thiết cơ bản khác cho cuộc sống như thực phẩm đồ dùng gia đình chăm sóc sức khỏe tu sửa nhà cửa cho tốt hơn tại việt nam rất nhiều người tiêu tốn tiền bạc vào thuốc lá hơn là cho chăm sóc sức khỏe và giáo dục trong thực tế đối với nhiều gia đình thì chi phí cho hậu quả của việc hút gây ra còn tốn kém hơn nhiều so với chi phí để mua thuốc. Khi một thanh niên trong gia đình bị ốm do thuốc lá, thì gia đình này phải chịu những chi phí điều trị chăm sóc. Những chi phí này gồm mất thời gian đi làm để chăm sóc người ốm, mua các loại thuốc đắt tiền, thanh toán hóa đơn điều trị. Giới trẻ ngày nay thông minh và được học hành vậy còn hút thuốc làm gì khi bạn biết quan tâm tới sức khỏe, tương lai và hạnh phúc của chính bạn và những người gần gũi với bạn. Nếu bạn hoặc người thân của bạn đã lỡ hút thuốc rồi thì phải làm thế nào để từ bỏ thuốc lá thứ nhất đừng hút thuốc và hãy động viên bạn bè mình không dùng thuốc lá áp lực phụ cũng có thể tích cực tiếp đó bạn có thể động viên họ hàng và bạn bè cai thuốc và giúp đỡ họ trong quá trình này cố gắng giữ cho ngôi nhà của bạn là nơi không hút thuốc hãy treo những biển hiệu và khẩu hiệu đề nghị khách không hút thuốc hoặc lý giải rằng nhà của bạn là nơi không hút thuốc hãy vứt bỏ những gà tàn thuốc mà bạn có và hãy lịch sự đề nghị khách hút thuốc ở ngoài Hãy nói chuyện với bạn bè cùng lớp, thầy cô và ban giám hiệu nhà trường về việc biến trường học của bạn thành một nơi không hút thuốc. Mức tối thiểu cũng phải là học sinh không nên hút thuốc hoặc không phải ngửi khói thuốc khi học tại trường. Trường học sẽ trở thành nơi sạch sẽ hơn, môi trường an toàn hơn và có những học sinh mạnh khỏe hơn, hạnh phúc hơn. Có thể thấy, trong khi các nước trên thế giới hàng ngày, hàng giờ tuyên truyền tác hại của thuốc lá, thì tại Việt Nam, một nước mà theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO là nước có mức tiêu thụ thuốc lá tăng nhanh chóng mặt cỏ khả năng 10% dân số hiện nay tức là hơn 7 triệu người sẽ chết. Do các bệnh liên quan đến thuốc lá thì những biện pháp ngăn chặn việc hút thuốc đưa ra chưa thật triệt để. Bất cập nằm ngay trong chính các biện pháp của các hàng thuốc, các cơ quan chức năng. Hiện nay hầu hết các loại thuốc lá được sản xuất tại Việt Nam đều được in những hình ảnh, dòng chữ cảnh báo gây ấn tượng sợ hãi cho người sử dụng, nhưng cũng không ngăn được tình trạng hút thuốc lá ngày càng tăng lên không thể trần trừ thêm nữa ngay bây giờ mỗi chúng ta hãy cùng nhau nói không với thuốc lá để bảo vệ sức khỏe bản thân và sức khỏe cộng đồng. Tài liệu 365 sưu tầm, tổng hợp và chất lọc những bài văn mẫu hay nghị luận xã hội về tác hại của thuốc lá. Xin gửi tới quý độc giả và các em học sinh tham khảo. Mẫu số 5. Xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng được quan tâm song vẫn có không ít những tác nhân làm nguy hại đến sức khỏe của con người. Một trong số đó là thuốc lá trên mỗi vỏ bao thuốc lá đều có dòng chữ thuốc lá có hại cho sức khỏe vậy mà bất chấp điều cảnh báo ấy người ta vẫn hút thuốc hút đến vàng răng vàng cả ngón tay cầm thuốc hơi thở hôi đến khó chịu với những người xung quanh có một thời thuốc lá trở thành vật không thể thiếu trên bàn tiếp khách người lớn hút trẻ nhỏ cũng hút nguyên nhân nào dẫn đến thói quen tai hại ấy do thói quan giao tiếp cũng có do sự học đòi bắt trước thích tỏ ra mình là người sành điệu cũng có hầu hết những người hút thuốc lá đều biết tác hại của nó trong thuốc lá có chứa nicotine là một chất gây nghiện hút thuốc lá nhiều có thể bị hỏng hệ hô hấp dẫn đến ho khó thở tức ngực thậm chí có thể gây rỗ phổi hoặc ung thư phổi như vậy thuốc lá làm cho sức khỏe và tuổi thọ bị suy giảm nghiêm trọng không những thế thuốc lá còn làm tiêu hao túi tiền của người sử dụng có thể số tiền dành cho thuốc lá không nhiều nhưng nếu không hút thuốc lá ta có thể dùng số tiền đó vào những việc khác hữu ích hơn đối với trẻ nhỏ việc học đòi bắt chước hút thuốc lá vừa làm nguy hại đến sức khỏe vừa làm cho tâm tính bị thay đổi dẫn đến dối trá trộm cắp vặt để có tiền hút thuốc thuốc lá không chỉ có hại đối với người trực tiếp sử dụng nó mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh vì khói thuốc lan trong không khí khiến họ cũng phải chịu ảnh hưởng nặng nề hiện nay khi đến các nơi công cộng như bến xe thậm chí cả trường học trụ sở nhà nước chúng ta vẫn bắt gặp nhiều người hút thuốc lá mà không hề quan tâm đến sức khỏe của mình và cảm giác của những người xung quanh như vậy họ đã gián tiếp làm nguy hại đến sức khỏe cộng đồng và vô tình làm cho môi trường bị suy thoái theo điều tra mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cứ theo đà hút thuốc hiện nay thì đến năm 2020 số người chết vì thuốc lá sẽ là 8 triệu người một năm, tức là cao hơn số người chết vì hivs bệnh lao và tai nạn giao thông cộng lại dự báo ấy liệu có làm cho những con nghiện thuốc lá lưu tâm thuốc lá có hại như vậy làm thế nào để ngăn chặn việc hút thuốc lá có lẽ cần tuyên truyền nhiều hơn về tác hại của nó trên các phương tiện thông tin đại chúng coi việc hút thuốc lá là hành vi không đẹp bởi nó là biểu hiện của nghiện ngập và của những con người dễ bị chi phối và yếu tố quan trọng nhất là tự bản thân phải ý thức cao chủ động không tiếp cận với thuốc lá để giữ gìn bảo vệ sức khỏe của chính mình và những người thân trong gia đình mình thuốc lá có hại thuốc lá nguy hiểm cho sức khỏe bởi vậy thế hệ trẻ chúng ta hãy cùng nhau nói không với thuốc lá